cụm sân góp PGA độc quyền 36 hố tại Nova World Phan Thiết, bao gồm hai sân Garden và Ocean, được thiết kế bởi huyền thoại cá mập trắng Great Norman. Đây là cụm sân góp duy nhất tại Việt Nam đạt tiêu chuẩn và có bản quyền độc quyền từ PGA để tổ chức các giải thi đấu trong hệ thống của tổ chức. Tháng 4 2021, sân góp PGA Ocean 18 hố cùng với Clubhouse tại Nova World Phan Thiết chính thức đưa vào hoạt động và thu hút nhiều golfer đến tham quan trải nghiệm Sân góp PJ Ocean mang phong cách linh, sân góp ven biển với tầm nhìn hướng ra vịnh Phan Thiết và là một trong những sân dài nhất Việt Nam với chiều dài 7.400 gia và pha 72. Một điểm nhấn thiết kế của sân góp PJ Ocean là các thi như mini fairway có thể được nối dài lên đến 100m kết hợp với điều kiện gió thay đổi đặc trưng của vùng biển Tiến Thành, Phan Thiết Sân góp PJ Ocean có thể được sáng tạo thêm nhiều thử thách mới lạ hàng ngày cùng với độ khó dễ đầy biến hóa khiến cho các golfer thêm phần phấn khích. あのとても素晴らしかったですあの途中途中あの海が見えて、えー、すごく綺麗な景色のホールもあってですねあの素晴らしい、ゴルフ場だと思いますえっと、まだ、あの工事中のところとかあるみたいですけれども、これが治ればですね、あのとても楽しいゴルフ場になると思いますんで、えー、また来たいと思います。よろしくお願いします。将来、えー、高速道路、ハイウェイができて、2時間 で来れるようになったら日本人はみんなこのゴルフ場に来ると思います、えー、まあ、早くベトナムの工事が、えー、終了して、えー、みんな日本人が来れるようになれば、えこのゴルフ場はすごい、えみんなの日本人の人気が出ると思いますはい以上です Sân golf PGA Ocean hiện đang đón nhiều đoàn khách quốc tế và nhà đầu tư đến trải nghiệm, đồng thời tìm hiểu cơ hội đầu tư second home tại Nova World Phan Thiết Dự kiến, toàn cụm sân golf tại PGA Nova World Phan Thiết sẽ được đưa vào vận hành vào quý 3 2021.